Xin chào các bạn Hôm nay thầy lấy lên lớp các bạn ở bộ môn toán lớp 9 trong nội dung ôn thi của lớp 10 trường phổ thông Hôm trước thầy đã dẫn các bạn làm các dạng bài tập ở dạng 3 lập phương trình đường thẳng trong cái phần 2 hàm số Hôm nay ta tiếp tục làm một số bài tập về cái phần lập phương trình đường thẳng Trong quá trình học các bạn chú ý à, nếu các bạn cảm thấy học hiểu bài các bạn hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của thầy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm làm bài tập lập phương trình đường thẳng ở dạng mới hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn cách lập phương trình đường thẳng đi qua một điểm và có hệ số góc k. đồng thời biết được cách chứng minh một điểm luôn nằm trên đường thẳng cố định hôm nay thầy hướng dẫn các bạn làm các dạng bài tập về lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm ở đây hôm nay thầy chuẩn bị bài 1 cho 3 điểm A có tốc độ 2 3 B có tốc độ là trừ 1 2 C có tốc độ là 3 trừ 2 yêu cầu của bài là lập phương trình thường thẳng đi qua điểm A và điểm B phương trình thường thẳng đi qua điểm B và điểm C phương trình thường thẳng đi qua điểm A và điểm C Đấy. và thầy sẽ hướng các bạn cách làm dạng bài tập này thế thì khi lập phương trình đường thẳng này thì phương trình đường thẳng như ta đã nói luôn có dạng y bằng ax cộng b Đấy. vì vậy trong quá trình lập phương trình thẳng các bạn cứ gọi phương trình đường thẳng có dạng là y bằng ax cộng b sau đó ta sẽ việc của chúng ta là sẽ phải đi tìm a bằng mấy và b bằng mấy dựa vào để bài cho thế bây giờ tương tự như vậy ở bài a thì sẽ có thằng nào gọi phương trình đường thẳng thầy tắt từ phương trình đường thẳng đi qua hai điểm a và b là y bằng ax cộng b Đấy. thầy ký hiệu đường thẳng là đường thẳng d thì đến đây ta lý luận đường thẳng này đi qua điểm A đường thẳng này đi qua điểm B tức là đường thẳng này phải thỏa mãn tọa độ điểm A và đường thẳng này phải thỏa mãn tọa độ điểm gì các bạn nhỉ điểm B phải như thế vì vì đường thẳng D đi qua điểm A có tọa độ là 2 3 nên ta suy ra được suy ra được a mức độ 2 3 có nghĩa là x bằng 2 đi bằng 3 bạn thay vào đây ta sẽ được 3 sẽ bằng a nhân 2 cộng b và từ đây ta suy ra được suy ra được b của ta sẽ bằng các bạn thay vào b các bạn chuyển vế sang bên đây thì ta được là a nhân 2 thì bằng 2a vậy b giờ chúng ta sẽ bằng 3 trừ đi 2a tức là chuyển 2a sang bên đây ta được 3 trừ 2a bằng b hay ta viết ngược lại một chút là b bằng 3 trừ 2a đây các bạn anh sai rồi nhé hoặc các bạn một một Đấy, số 1 Đấy. lại có lại có được gì các bạn lại có đường thẳng D này đi qua đi qua điểm gì các bạn nhỉ? À điểm B có tọa độ là trừ một hai trừ một hai nên từ đây ta suy ra được suy ra được tương tự như vậy các bạn thay là trừ một hai có nghĩa x bằng trừ một y bằng hai ta được 2 của ta sẽ bằng a nhân trừ cộng b và từ đây ta cũng suy ra được b của chúng ta các bạn suy ra b ở đây ta có 2 bằng a trừ 1 cộng b vậy a nhân trừ 1 bằng trừ a ta chuyển vế sang đây thì sẽ được 2 cộng a bằng b 2 cộng a bằng b tức là b bằng 2 cộng Vậy ở 1 ta có là B bằng 3 trừ 2A Ở 2 ta lại có B bằng 2 cộng A Vậy hai cái này đều bằng B cả này các bạn là từ 1 và 2 Ta suy ra được ta suy ra được là 3 trừ 2A bằng 2 cộng B À 2 cộng A phải 2 cộng A từ hai điều này các bạn chuyển vế thầy chuyển vế sẽ được là trừ 2a trừ a bằng 2 trừ 3 Đấy. đến đây rồi ta sẽ được điều gì các bạn nhỉ à, đến đây rồi ta cũng được tương đương ta sẽ được trừ 2a với trừ a bằng trừ 3a bằng 2 trừ 3 bằng trừ 1 vậy từ đây ta suy ra được là a và ta bằng trừ một trên trừ ba tức là bằng một phần ba dạ. khi tìm được a bằng phần ba rồi thì các bạn nào các bạn nhỉ thay vào một hoặc hai các bạn sẽ tìm được gì các bạn nhỉ? b và đây thầy thấy thay vào a vào hai thì tìm b dễ dàng hơn vì được cái hai cộng a nó dễ hơn không này là phải nhân nữa nên ta có thay b à a a bằng 1 phần 2 vào 2 ta được ở đây thầy đã tính nhầm là 1 phần 3 ta được suy là b của chúng ta sẽ bằng b bằng 2 cộng a đất cộng 1 phần 3 và bấm máy tính thực hiện quy đồng hoặc là thực hiện quy đồng các bạn sẽ được là cái này sẽ bằng 7 phần 3 khi tìm được AB bằng 7 phần 3 1 phần 3 B bằng 7 phần 3 rồi ta kết luận ta thay quay ngược lại ở đây thì ta thu được phương trình của đường thẳng nên ta kết luận vậy phương trình đường thẳng đi qua điểm A và B là y của chúng ta sẽ bằng 1 phần 3 x cộng 7 phần 3 Thì đó là toàn bộ cách làm bài tập lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm các bạn giỏi cách làm cả chưa nhỉ các bạn giỏi cách làm cả chưa tất cả các bạn đã giỏi cách làm chưa nhỉ à nếu như bạn nào chưa giỏi cách làm các bạn sẽ thế nào nhỉ đọc lại một chút và chuẩn bị đến tiếp tục ta theo dõi ta làm bài B bài B còn bạn nào làm được rồi các bạn vận dụng vào các bạn vận dụng vào để ta thực hiện làm bài B vận dụng vào bạn sẽ làm bài B bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài B bài B tương tự bài B à, tương tự bài A thì bài B cũng làm như vậy đúng nhỉ do đó ta sẽ thực hiện là gọi gọi phương trình đường thẳng đi qua điểm B là điểm A và C là đúng nhá cái dạng này ta có là y bằng ở đây ta ký hiệu ở câu A là AB rồi thì ta ký hiệu là y bằng A1 x cộng B1 và bạn ký hiệu đây là đường thẳng D1 được D1 Đấy. sau khi được được cái đó rồi các bạn thực hiện tương tự như vậy vì D1 vì D1 đi qua điểm gì các bạn nha à điểm A có tọa độ tương tự như vậy là 2 3 nên ta suy ra được suy ra được 3 sẽ bằng A nhân 2 cộng B từ đây ta cũng suy ra được giống như đây là ta được là B của ta 3 trừ 2a đây là ký hiệu là 3 vì đây có 1, 2 rồi thì đây là ký hiệu đây là 3 trong quá trình đi thi thì các bạn sẽ làm một ý như thế này thôi các bạn chỉ cần ký hiệu 1, 2 thôi nhưng ở bài này do là có 3 ý nên thì ký hiệu đây là 3 để Đấy theo thứ tự là 1, 2 và 3 khi được cái này rồi ta tiếp tục lại có gì nhỉ à, lại có D1 đi qua cái gì à điểm C có tọa độ là 3 trừ 2 chúng ta suy ra được suy ra được. tương tự như vậy trừ 2 của ta sẽ bằng A nhân 3 cộng B và từ đây ta cũng suy ra được B của chúng ta B B của chúng ta thì tương tự như vậy là trừ 2 trừ 3A đây là cái hiệu là 4 ta đặt ví dụ sẽ là 4 à, các bạn thấy như thế Đấy. Vậy từ 3 và 4 tương tự như vậy là từ 3 và 4 các bạn sẽ tìm được a, đúng nhỉ? Từ 3 và 4 ta suy ra được. Ở đây B của ta bằng 3 trừ 2A ở đây b là ta được bằng trừ hai trừ ba a nên từ đây ta suy ra được đó là ba trừ hai a của ta bằng trừ hai trừ ba a và các bạn giải cái này ra các bạn chuyển về chuyển về chuyển về đây ta sẽ được là gì đây trừ hai a cộng ba a bằng các bạn chuyển lại trừ hai trừ ba à trừ hai ba trở thành trừ hai các bạn tương đương với tương đương với trừ hai a với cộng với ba a thì bằng mấy các bạn nhỉ bằng a còn ở đây của ta trừ hai trừ ba bằng trừ mấy các bạn nhỉ trừ năm đấy được chưa sau đó ta lại quay lại thay a bằng trừ năm vào một trong hai cái này thì lần này thì các bạn thay vào trừ được thế như là để sẽ thay vòng ba vậy là vòng thay a bằng trừ năm vào ba thì ta được ta được ta được ở đây là có b của ta sẽ bằng 3 trừ đi 2 nhân trừ 5 và các bạn tính ở đây sẽ bằng 3 trừ 2 nhân trừ 5 là cộng 10 và này là bằng 13 sau đó ta kết luận được AB ta kết luận vậy phương trình đường thẳng đi qua A và C là Y bằng trừ 5x A bằng trừ 5 thì cộng với B là bằng 13 Đấy là toàn bộ của B các bạn đã rõ cả cách làm cho các bạn nhỉ các bạn rõ chưa à rõ rồi đúng không nhỉ và bây giờ tương tự như vậy thì ở câu c cũng là như vậy à bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nhanh câu c các bạn nhé và bây giờ thầy hướng các bạn làm nhanh câu c nhá câu c thì tương tự với câu a và câu b thì các bạn sẽ làm được câu c thì câu c ta cũng gọi phương trình đường thẳng là gì nhỉ gọi phương trình đường thẳng đi qua qua B và C là dạng ở đây ta đã có A A1 thì bây giờ ta gọi là A2 x rồi cộng cái gì để các bạn nhỉ B2 để các bạn ký được thẳng B2 đúng không vì D2 đi qua đâu đi qua B có tọa độ là trừ 1 2 nên ta suy ra được ở đây ta được là 2 bằng a nhân trừ 1 cộng b vậy từ đây ta suy ra được của chúng ta b của chúng ta sẽ bằng 2 cộng a đây là 5 ta đặt 5 lại có do G2 lại đi qua đâu nhỉ? À, đi qua đây là thầy xin lỗi đây là B2 nhé. Do V, V2 đi qua điểm gì à? Điểm gì đây? Điểm C có tốc độ là 3 trừ 2 Nên ta suy ra được Suy ra được Là của ta đó là Đây là A2 Xin lỗi đây là A2 Tiếp tục đây là Trừ 2 sẽ bằng A2 nhân với 3 Rồi cộng với B2 và ta suy ra được B2 của ta sẽ bằng trừ 2 trừ 2 trừ 3 A2 đây là 6 từ mấy à, từ 5 và 6 ta suy ra được ngay là 2 cộng A2 2 cộng 3A2 và ta suy ra được ở đây các bạn suy ra được A2 của ta bằng ở đây ta chia là 4 A2 A2 bằng 0 à đấy thầy xin lỗi đấy chữ A2 bằng trừ 1 trừ 1 do đây là phải thiết nhầm đây là trừ 2 thì biết là 2 để chuyển vế sang ta được bạn 4 A2 bằng trừ 4 A2 bằng 1 thì suy ra ngay là B2 của ta A2 bằng trừ 1 thì B2 là bằng 1 thay vào đây ta được một một vậy phương trình đường thẳng của chúng ta là y bằng y bằng trừ x cộng một Đấy, các bạn như vậy các bạn giỏi cái chưa nhỉ giỏi cái chưa à các bạn giỏi cái chưa nhỉ à bạn nào chưa giỏi các bạn quay lại video các bạn theo dõi nhá đấy bạn nào mà chưa rõ cách làm lắm các bạn có thể tua lại các bạn xem nhiều lần để ta hiểu nhá bây giờ thầy đã ra bài tập về nhà cho các bạn bạn chú ý nhé và đây là bài tập về nhà thầy chuẩn bị cho các bạn các bạn chú ý về nhà các bạn làm bài tập đầy đủ và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của thầy để có những kiến thức liền mạch chúc bạn học tập môn toán thật tốt để chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo